trên sóng livestream ở trong và ngoài nước. Chúng tôi xin trân trọng mời lên sân khấu người tổ chức buổi tiệc ngày hôm nay, tổ chức buổi talk show và cũng chính là diễn giả, người phụ nữ quyền lực nhất công ty cổ phần Đại Nam và đang thu hút truyền thông nhất Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc điều hành công ty cổ phần Đại Nam, Giám đốc Quỹ từ thiện Hàng Hữu, doanh nhân, diễn giả Nguyễn Phương Hằng. Và thưa quý vị, ở tất cả các vị trí ghế ngồi chúng tôi đều cho nhân viên lễ tân bố trí phiếu đặt câu hỏi cho doanh nhân Nguyễn Phương Hằng ở cả bốn cổng truyền hình. Chúng ta hãy cứ sẵn sàng điền những câu hỏi của mình và gửi đến cho bộ phận lễ tân để đặt câu hỏi cho doanh nhân thưa quý vị. Xin uh, kính chào tất cả quý vị khách quý, uh, tất cả mọi người đang theo dõi uh, qua Facebook, qua đài truyền hình uh, Cosa ở Mỹ. À, hôm nay là ngày 8 tháng 3 là ngày phụ nữ Việt Nam À, lời đầu tiên tôi xin cảm ơn à, tất cả quý vị đã bỏ đường xá xa xôi đến đây để à, tham dự một cái chương trình, một cái buổi talk show như thế này. Và cũng nhân ngày hôm nay tôi cũng xin chúc cho tất cả chị em phụ nữ, à, phái nữ được hạnh phúc, được bình an và bởi phụ nữ sinh ra là để được yêu thương, sinh ra là để được à, hạnh phúc à, nhân cái buổi à, ngày 8 tháng 3 hôm nay tôi mong cho tất cả chị em phụ nữ được hạnh phúc à, bên một người đàn ông mà mình đã chọn làm chồng và xin gửi đến tất cả các anh các người đã làm chồng làm cha và tất cả những người đang yêu nhau sắp bước vào hôn nhân à, phụ nữ của chúng tôi là những người phụ nữ yếu đuối chúng tôi cần lắm những lời yêu thương, những tình cảm chân thành và chúng tôi cần lắm những sự à, thông cảm, thấu hiểu và chia sẻ từ các anh bởi nói gì thì nói chúng tôi cũng là phụ nữ và Phương Hằng tôi cũng xin nói thêm không biết là hôm nay thì à, các anh mà đã có vợ rồi thì đã tặng gì cho vợ chưa theo Phương Hằng tôi mà để tặng cho vợ thì tôi nghĩ món quà chắc là không tốn kém đâu theo tôi thì à, chắc là nói một câu dí dỏm như tôi hay thường nói với anh Dũng à, vào một cái ngày cũng 8 tháng 3 tôi hỏi anh Dũng hôm nay ngày 8 tháng 3 anh tặng em cái gì thì anh Dũng đã trả lời với tôi là tặng cho em cả cuộc đời rồi còn gì đó là lời nói của anh Dũng và cũng xin chia sẻ thêm với mấy anh thì à, phụ nữ chúng tôi yếu đuối lắm cái cái điều mà mấy anh tặng cho chúng tôi à, có thể là không tốn kém mà nó thiết thực lắm đó là nụ hoa và cây súng mà lỡ không có nụ hoa thì mình có nụ hôn được mà. quý vị thấy thiết thực không nếu mà ai chưa tặng thì phải tặng còn ai mà tặng rồi thì coi như là hôm nay ngày 8 tháng 3 đã xong thì à, Phương Hằng tôi à, hôm nay rất là hạnh phúc khi mà được uh, chia sẻ với mọi người và suốt trong cái thời gian vừa qua tuy là ngắn nhưng mà quý vị rất rất là quan tâm rất là tin tưởng tôi rất là chia sẻ với tôi cổ vũ tôi à, thực sự ra thì tôi rất là hạnh phúc rất là cảm động khi mà mọi người đã đặt niềm tin cho tôi và tôi hứa rằng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể vì cộng đồng vì sự thật và lương tâm tôi không cho phép tôi sống hưởng thụ bản thân một mình cho nên ngày hôm nay tôi lại trở thành một à, người thêm một lần được nổi tiếng à, với quý vị và quý vị thấy hằng bữa nay có đẹp không ạ quý vị có thấy hằng giống diễn viên không hằng đã vào một cái vai diễn là vợ là mẹ là bà chủ là một nữ à, danh nhân đi truyền lửa và hôm nay Hằng lại trở thành một diễn viên bất đắc dĩ trước lòng công chúng bởi vì khi nói ra những cái sự thật này thì bản thân Hằng cũng đã trải qua những cái ngày tháng rất là sốc, rất là buồn bởi vì không có cái gì bằng cái lương thiện và cái trái tim chân chính của mình để rồi Hằng đã viết một cái bài viết trên Facebook khi niềm tin bị hủy diệt và ai đã từng theo dõi à, trên Facebook của Phương Hằng thì cũng đã đọc cái bài viết là 50 tuổi tôi được gì và mất gì Đó là những cái lời chia sẻ rất chân thành trước khi mà Phương Hằng tôi đã làm ra một cái câu chuyện Mong đem đến cho cộng đồng xã hội Một điều tốt đẹp nhất mà Nguyễn Phương Hằng tôi đại nguyện, hướng nguyện sống vì cộng đồng à, Và thưa quý vị, nghe bây giờ có lẽ quý vị cũng đang rất là chờ đợi à, chúng tôi xin được phép mời doanh nhân Nguyễn Phương Hằng vào chiếc ghế nóng ngày hôm nay. Quý vị thân mến, à, hôm nay vẫn là một talk show, vẫn diễn giả ấy và vẫn thần thái ấy, vẫn phong cách ấy, vẫn những ngôn ngữ rất thẳng thắn nhưng có vẻ đã khác một điều, đó là doanh nhân Nguyễn Phương Hằng của chúng ta đang ở giữa cuộc ở giữa cuộc chiến và số lượng người theo dõi so với những talk show trước đó đã tăng lên gấp trăm, gấp ngàn lần, hàng triệu khán giả trong và ngoài nước. À, vậy tại sao bà có thể giữ được phong thái điềm tĩnh đến bất ngờ như vậy? À, và thậm chí giữa cuộc chiến, do nhân Nguyễn Phương Hằng vẫn tổ chức một buổi tiệc, một buổi talk show và thậm chí còn gặp gỡ 1.200 người trên Facebook của mình. Và sao bà có thể làm được điều này? Kính thưa quý vị, à, có nhiều người đã hỏi là tại sao Phương Hằng tôi lại nói quá nhiều trên Facebook. Quý vị biết tôi là một người phụ nữ bận rộn, là tổng giám đốc của một công ty à, dù sao tôi cũng là phụ nữ tôi cũng cần thời gian để nghỉ ngơi nhưng mà thật sự ra thì tôi phải nói là bởi vì lương tâm tôi không cam tâm với những điều dối trá tôi cũng mệt mỏi lắm chứ tôi cũng cần thời gian nghỉ ngơi nhưng nếu tôi không nói ra sự thật thì làm sao quý vị hiểu được nhưng nếu tôi nói ra không có đầu có đuôi thì lập tức tôi sẽ bị áp đảo bởi vì truyền thông của ông Võ Hoàng Yên không kém. Cho nên xin thưa quý vị rằng là tôi đã làm những gì có thể bằng trái tim tôi muốn mang đến cho quý vị một sự thức tỉnh. Thật sự tôi là người trong cuộc. Tôi cũng đau đớn lắm khi viết ra những cái dòng trạng thái như vậy. Nhưng nếu tôi không nói ra thì làm sao quý vị biết được. Và tôi biết rằng là trong những cái bài viết của tôi có những người đọc sẽ ngậm ngùi bởi vì họ đã từng là nạn nhân giống như tôi nhưng có lẽ là tiếng nói của họ không đủ tầm và chưa đủ duyên để mà họ làm ra được như tôi ngày hôm nay cho nên quý vị phải thương tôi là bởi vì tôi dám sống thật chứ tôi cũng muốn nghỉ ngơi tôi cũng biết thương bản thân mình vừa làm mẹ vừa làm vợ vừa làm một bà chủ thì tôi đâu có thời gian để mà viết quá nhiều trên Facebook nhưng tôi phải viết riêng cái câu chuyện này buộc tôi phải làm cho rõ vì quý vị thừa biết rằng là truyền thông của ông Võ Hoàng Yên là không kém chẳng những họ không kém mà họ quá ma mảnh để lực ấp tôi bất cứ lúc nào cho nên cái may mắn của tôi là tôi được quý vị tin yêu tôi quý vị đã cổ vũ tôi trước khi tôi muốn đưa ra sự việc này thì tôi phải lường trước cái hậu quả 50-50 nếu một cái thương hiệu như chúng tôi mà không đấu được và không làm cho rõ ra thì chẳng khác nào tôi tác vào mặt tôi và sự nghiệp của tôi và anh Dũng gầy dựng suốt bao nhiêu năm sẽ bị tẩy chay và sẽ bị uh, coi như là mất hết niềm tin từ quý vị cho nên cái can đảm cái kiên cường của tôi ở đây là tôi dám sống thật và tôi tin vào lương tâm tôi tôi tin vào tiếng nói của tôi bởi vì tất cả những gì tôi sống tôi hướng đến là cho cộng đồng không phải bản thân tôi và một lần nữa thì tôi cũng xin nói với quý vị rằng nếu tôi vì tiền thì tôi đối đầu với ông Yên và lấy lại số tiền nó không hề khó nhưng thật sự ra tôi không cam tâm trước khi mà đưa cái sự việc này ra thì tôi có một tháng để xem lại trái tim mình xét hết tất cả những hành vi của ông Võ Hoàng Yên và đồng bọn cũng như gia đình của ông có cái gì để mình tha thứ hay không Tôi không phải là người hồ đồ bởi vì tôi là một người nhẫn nhịn rất là hay Nếu quý vị nào đã từng yêu thương tôi thì quý vị sẽ hiểu rằng là cái sự nhẫn nhịn của tôi rất là bền Và tôi không phải là người hồ đồ Cho nên trong 10 cái điều mà người ta làm làm ra thì phải có 5 cái Để chúng ta công nhận và 5 điều để chúng ta à, sai lầm để chúng ta tha thứ Nhưng mà thật sự ra họ không có cái gì để cho tôi tha thứ hết và bản thân tôi cũng có thể nhu nhược vì tha thứ nhưng rồi tôi nghĩ tới cộng đồng tôi nghĩ tới những người đã từng giống như tôi thì xin lỗi là có đủ sức hay không nếu như tôi mất một đồng tôi còn chín đồng tôi chịu đựng được còn quý vị có những người họ quá nghèo quá khổ họ có một đồng họ mất luôn thì cuộc sống họ ra làm sao và sau khi tôi đã bạch trần ra sự thật rồi thì tôi không hề hối hận là bởi vì quá nhiều người nạn nhân xuất hiện lừa họ tới tán gia bại sản lừa họ đến thân bại danh liệt và họ có một cái tổ chức quy mô đến mức nào thì tôi sẽ sẽ dẫn chứng cho quý vị hết tất cả là bởi vì tôi đã là người trong cuộc suốt 18 tháng nếu không phải là tôi thì không có một người nào có thể hiểu được họ đã làm gì họ đã tổ chức ra làm sao họ đã bài bản như thế nào và với một con người có ăn có học hiện nay thì chúng ta không thể kết tội ông yên có tội hay không cái này phải đợi cơ quan thứ ba sẽ phán quyết nhưng riêng tôi nói về những cái hành vi cái tổ chức của ông á thì phải nói là cả đời tôi đến năm nay là 50 tuổi thì tôi mới gặp được một cao thủ phải gọi là cao thủ tôi cũng là loại khá thông minh nhưng mà phải nói ông quá tinh vi quý vị không thể nào tiếp cận được và quý vị luôn luôn nhìn thấy một ông võ hoàng yên lúc ẩn lúc hiện lúc có lúc không và cái truyền thông của ổng thật là bài bản thật là tinh vi cho nên là sau khi mà tôi nhìn nhận qua mọi góc nhìn thì rõ ràng là tôi phải làm cái điều này đến cho quý vị nếu không thì cả nước Việt Nam này và luôn cả cộng đồng ở hải ngoại sẽ mãi mãi bị ông Yên lừa và ông Yên sẽ nằm trong ngoặc kép suốt đời mà không ai có thể hiểu ra được. Ông tiên tinh vi đến cái mức mà trường lớp tôi chưa bao giờ nghe được. À, tôi thí dụ một cái quý, quý vị nghe một cái thí dụ đơn giản thôi là bởi vì tôi cũng chia sẻ trên Facebook nhiều rồi. Ông đánh vào cái niềm tin. Tôi nói một thí dụ thôi khi mà tôi chuyển tiền cho ông Yên Ông Yên ông nói rằng ông muốn làm một cái tượng Phật Thì một cái tượng Phật đó xuất hiện trước công chúng thì phải có 30 người hoặc 20 người cúng tiền nhưng mà cái hay của ổng là ổng cho các cái tài khoản cái cái chuyển vào xem như là cái nơi đó mua tượng và tôi cũng đã tin ổng chuyển vào và cuối cùng tôi phát hiện ra cũng là cái đám của ổng không chẳng những mà họ lưu manh tới cái mức mà học trò cũng trở thành giang hồ bất cứ lúc nào và họ có tổ chức cả những cái tour đi du lịch để chữa bệnh thì trong đó quý vị có thấy là một cái em trai mà ôm cái con cọp chụp hình á thì có hẳn một cái công ty du lịch chuyên tổ chức tour đi du lịch và khi họ đưa cái tour đi du lịch ra thì nói là có ông võ hoàng yên đi theo để chữa bệnh thì lập tức cái tour đó đông khách vô cùng vì ai cũng muốn muốn biết ông võ hoàng yên họ có hàng trăm hàng ngàn cái chiêu trò để mà chia chát với nhau thì um, sau khi mà tôi chia sẻ với quý vị rồi thì quý vị cần hỏi những cái câu hỏi gì hàng tôi sẽ trả lời rất là chân thành và rất là thẳng thắn cho nên quý vị không cần ngại ngùng khi mà đặt tất cả những câu hỏi ờ, đối với tôi ạ. À. À, và thưa quý vị, à, có lẽ chúng ta đã có một câu hỏi đầu tiên từ khán giả trong khán phòng. Đó là nếu ông Võ Hoàng Yên trả lại tất cả số tiền đã nhận từ bà, như lá thư gần đây ông Yên đã viết, thì như vậy có phải là vấn đề đã được giải quyết giữa hai bên là bà và ông Biên hay không? một cách hợp pháp được pháp luật chấp nhận và phần còn lại chỉ là dư luận và truyền thông mà thôi. À, Phương Hằng tôi đã khẳng định quý vị rằng tôi không phải vì tiền. Dĩ nhiên tiền nó cũng là quan trọng lắm. Nhưng tất cả những gì tôi muốn với ông Hoàng Yên không khó vì ông có tài sản. Nhưng mà ở đây là một sự thật tôi muốn mang đến cho cộng đồng tất cả những gì thuộc về ông Võ Hoàng Yên và tập đoàn của ông chứ nếu mà tôi thương lượng với ổng thì có thể tôi đưa ra công an rồi tôi có thể nói chuyện với ổng tôi lấy tài sản của ổng hoặc là tôi nhờ cơ quan thứ ba chứ tôi đâu có cần bùng nổ ra bởi vì cái tôi muốn bùng nổ cho tất cả quý vị biết đó là bởi vì cái chiêu trò của ổng quá cao thủ đi và tôi biết chắc chắn rất nhiều người bị mà không dám lên tiếng hoặc là không đủ sức mạnh để lên tiếng ở đây không phải là tiền đâu quý vị Nguyễn Phương Hằng tôi xin thề nếu như vì tiền thì hôm nay tôi không ngồi đây để mà lột trần ông Võ Hoàng Yên vì ba bốn lần ông đã yêu cầu tôi được trả lại tiền để chìm xuồng cái vụ này nhưng mà hình như đó là cái thói quen chuyên nghiệp của ổng à, ổng giúp ai giúp đỡ ổng thì à, xem như là cúng dường mà nếu mà phát hiện ra thì ổng bồi thường trở lại thì giữa cái dân sự và hình sự thì mãi mãi ông võ hoàng yên không bao giờ lọt lưới có lẽ là tôi vô tư lự quá cho nên có thể là tôi tôi ngu tôi sai lầm nhưng mà chính vì cái sai lầm cái ngu si của tôi có thể giúp cho mọi người thức tỉnh và đừng bao giờ mơ hồ về ông võ hoàng yên nữa thì quý vị có những cái câu hỏi gì quý vị cứ hỏi đi và chắc chắn một điều là quý vị sẽ hỏi rằng là tại sao bà nguyễn phương hằng là một người phụ nữ sắc sảo khôn ngoan như vậy mà để ông yên lừa hay lắm quý vị ơi không dễ dàng gì mà để lừa tôi đâu nhưng mà rõ ràng ổng hay một cái là ổng đưa tôi những cái câu nói và những cái hành vi của ổng bao dây gần hơn năm bảy chục người là một kịch bản chung cho nên nó không phải là tôi mà là tất cả ai cũng có thể bị lừa đơn giản lắm với vấn đề là số tiền ít hay nhiều và thời gian ổng lừa nhanh hay là lừa mau thôi cuối cùng còn lại tất cả đều là lừa đảo hết ông võ hoàng yên chưa bao giờ biết nóng giận và chưa bao giờ biết nói nặng ai lúc nào cũng nói đạo lý lúc nào cũng ăn chay và lúc nào cũng niệm phật lúc nào cũng là sát sanh nói những cái lời thánh thần lắm nhưng nếu tôi không đủ bản lĩnh tôi nhận số tiền đấy và tôi cũng thưa quý vị lần trước khi mà tôi làm ra sự việc này thì tôi đã chặn tất cả các số điện thoại bên gia đình ông Yên và cả ông Yên để tôi có thời gian xem xét lại những cái hành vi của ổng có đáng để cho tôi phải bỏ công sức ra như ngày hôm nay hay không hay là tôi đã có thể tha thứ cho hay không tôi mệt mỏi lắm chứ nhưng mà rõ ràng là tôi thấy quá nhẫn tâm cho nên buộc tôi phải ra công chúng một lần nữa quý vị thấy tôi lại làm diễn viên nữa đó quý vị vâng và thời gian gần đây uh, cư dân mạng rất quan tâm đến việc doanh nhân Nguyễn Phương Hằng lột trần sự thật về ông Võ Hoàng Yên uh, và cư dân mạng cho rằng bà đang chiến thắng áp đảo về mặt truyền thông nhưng mà điều đặc biệt là kênh truyền thông lớn nhất để người khác theo dõi đó chính là kênh trang Facebook của bà. À, tự bà đã sử dụng trang cá nhân của mình để biến thành vũ khí sắc bén vạch trần sự thật này à, và không có bất kỳ một ekip nào hỗ trợ soạn thảo. Uhm, tất cả đều là những lời chân tình và thẳng thắn từ bà. Bà nghĩ sao về điều này ạ? À? Điều này chính xác đó quý vị là bởi vì sao? Nếu tôi dùng báo chí để đưa thông tin thì rõ ràng là báo chí bao giờ cũng là con dao hai lưỡi nó sẽ có hai chiều thứ nhất á, mà khi đụng tới ông võ hoàng yên thì khó mà ai tin rằng là là tôi nói thật là bởi vì sao tất cả mọi người đều mơ hồ kể cả cái người mà đã bị lừa rồi vẫn còn mơ hồ là không biết đúng hay sai cho nên là bản thân tôi nỗ lực hết sức mình cho nên tôi đã viết trên trang cá nhân của tôi và không nhờ báo chí can thiệp vào đó là bản lĩnh sống của tôi quý vị khen tôi đi quý vị có một câu hỏi dành cho doanh nhân Nguyễn Phương Hằng là một câu hỏi à, khá thẳng thắn. Đó là có hay không việc bà và ông Huỳnh Uy Dũng xây dựng trung tâm chữa bệnh trong khu Đại Nam với mong muốn ông Yên phụ trách chữa bệnh ở đó mà thôi chứ không được đi chữa ở nơi khác. Tuy nhiên ông Yên đã từ chối với lý do nhiều bệnh nhân quá, chữa không khám nổi và thực ra ông Yên muốn đi chữa ở nhiều nơi khác để chữa bệnh chứ không chịu ở một chỗ. Bà nghĩ sao cái câu chuyện này thì một tí nữa anh Dũng anh sẽ chia sẻ với quý vị vì là ông ấy chữa chạy chữa rất nhanh và chạy rất lẹ cho nên là khó mà tiếp cận lắm quý vị chính bản thân tôi cũng thừa hiểu chuyện đó cho nên là khi mà đã nói là phải nói thuyết phục tôi không nói dối tôi nói rất chân thành rồi quý vị sẽ nghe những gì anh dũng nói tất cả những gì chúng tôi làm ngày hôm nay là cho cộng đồng không phải bản thân tôi bởi vì tôi cũng là phụ nữ tôi cũng mệt mỏi nhưng mà trong tất cả những cuộc chiến tôi luôn lẻ loi luôn cả báo chí tôi cũng không bao giờ dùng báo chí để mà mà mà chơi vào võ hằng yên mà tôi viết riêng trên trang facebook và viết rất nhiều mà tôi may mắn là quý vị đã tin tôi chứ còn nếu mà tôi dùng truyền thông thì ông ấy cũng dùng truyền thông và nếu mà tôi có thể là à, dùng truyền thông thì tôi không phải là bà Nguyễn Phương Hằng đó nếu truyền thông thì thì đó là con dao hai lưỡi à, viết tốt cũng được viết xấu cũng được nhưng mà Nguyễn Phương Hằng tôi và chịu trách viết lên và chịu trách nhiệm trước những gì tôi nói về ông Võ Hoàng Yên là bởi vì ông là người nổi tiếng, tôi cũng là người nổi tiếng. Thì quý vị sẽ có những cái cảm nhận và quý vị sẽ biết ai đúng ai sai nhưng mà không ngờ nạn nhân của ông Võ Hoàng Yên quá nhiều. Cho nên là tôi đã thắng áp đảo. Không phải là tôi thắng là tôi hạnh phúc nhưng tôi chứng minh cho quý vị thấy rằng Nguyễn Phương Hằng tôi rất là chuẩn và rất là đúng. Phải không quý vị? Có một câu hỏi nữa là chị ơi em rất hâm mộ chị Hôm nay được gặp chị em thấy rất vui, à, rất hạnh phúc Chị cho em chụp với chị một tấm hình được không chị? Đây là món quà đầu tiên của em chị ạ. À. Em cảm ơn chị. À, và một chút quý nữa nha quý vị, một chút nữa sau khi mình kết thúc rồi á thì à, Nguyễn Phương Hằng tôi sẽ chụp hình với tất cả quý vị ạ. À. À, và thưa quý vị, à, tất cả chúng ta đều mong muốn gặp được doanh nhân Nguyễn Phương Hằng và đều muốn chụp những tấm ảnh lưu niệm. Vâng, chúng ta sẽ có một phần giao lưu giữa hai nội dung chia sẻ ngày hôm nay nên quý vị yên tâm nhé. À, câu hỏi tiếp theo là một câu hỏi trên sóng trực tiếp. À, tại sao quen biết 15 năm mà 18 tháng nay anh chị mới phát hiện được ông Yên và tập đoàn của ông phải trả giá lừa lọc, siêu lừa đảo? À, hình như có một sự nhầm lẫn trong thời gian và không Nguyễn không Phương chỉ là sao? mới biết ông Võ Hoàng Yên ngày 27 tháng 7 là ngày thương binh liệt sĩ năm 2019 thôi quý vị ạ à. chứ không phải là quen biết 15 năm đâu ạ à. À, à, có lẽ câu hỏi tiếp theo xin mời Kim Linh Dạ vâng, à, thưa doanh nhân Nguyễn Phương Hằng, người ta thường nói rằng đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại. Vậy nếu đã nhận được một bức thư từ ông Yên xin trả lại bà toàn bộ số tiền, ừ, bà có thể chia sẻ thêm về điều này không ạ? Nếu mà quý vị ơi, tôi đã nói rõ ngay từ đầu rồi, nếu mà tôi vì tiền thì tôi đã thỏa hiệp với ông Võ Hoàng Yên. Tôi không vì tiền mà tôi nổ phát súng đầu tiên để những nạn nhân tiếp theo xuất hiện và đúng y như rằng Hiện nay rất nhiều nạn nhân đang làm đơn gửi cơ quan cảnh sát điều tra. Đó là những gì mà Nguyễn Phương Hằng tôi cảm thấy rằng mình chưa bao giờ sai. Quý vị tin tôi nha quý vị, quý vị sẽ chờ xem nhiều nạn nhân tán gia bại sản cũng vì ông Võ Hoàng Yên. Nhiều lắm quý vị ơi, Nguyễn Phương Hằng tôi nói đâu là có đó, nói sự thật. Cho nên đến giờ phút này những gì tôi làm nó gần như là tôi cảm thấy nó giống như là một sứ mệnh vậy quý vị à, nhân cái dịp này thì ờ, tôi chia sẻ với quý vị luôn cách đây 15 năm à, tôi nói có anh Quỳnh Quy Dũng tôi cũng loại một mình đi ngược dòng ngược gió về tới Bình Dương để mà giải cứu anh Quỳnh Quy Dũng cái thời đấy anh Dũng cũng bị một nhóm 40 người hơn bao vây anh vì vấn đề mà dẫn dắt ảnh về vào mê tín ảnh mê hồn trận và lúc đó thì quý vị cũng từng theo dõi biết rằng là họ mai một anh dũng từ từ và tôi giống như là một sứ mạng vậy đó tôi lại lao vào cứu anh dũng không biết là bao nhiêu cái khổ đau một mình tôi nhưng tôi chưa bao giờ gục ngã cho đến tận bây giờ tôi cũng chưa bao giờ hối hận vì tôi dám sống chân lý tôi chưa bao giờ nhân danh yêu thương tôi chưa bao giờ nhân danh một điều gì cả nhưng mà điều trái làm Và ngày hôm nay 15 năm trở lại tôi lại lao vào một cuộc chiến Nhưng lần này tôi không hề cô đơn bởi vì tôi có quý vị Tin tôi, thương tôi, ủng hộ tôi Ngày xưa không có truyền thông Một mình tôi lẻ loi đơn độc Không biết chết sống lúc nào Nhưng tôi chưa bao giờ bỏ cuộc Nguyễn Phương Hằng tôi rất là đặc biệt Trong cuộc đời tôi khi mà có những cái biến Thì tôi lại rất là can đảm Tôi nghĩ là cuộc đời ai cũng có một lần sống và chết Tôi đi ngược dòng ngược gió Tôi làm tất cả vì anh Quỳnh Quy Dũng Và hôm nay Đại Nam có được những thành quả Mang đi giúp đời Cái quỹ mổ tim của tôi ra đời Cứu được không biết bao nhiêu trẻ em nghèo bệnh tật Tôi cho đó là sứ mạng Và ngày hôm nay lại câu chuyện này lại lặp lại Với một người quá nổi tiếng Thì tôi lại thấy rằng rõ ràng Sứ mạng của tôi một lần tôi cứu anh Quỳnh Huy Dũng lần này tôi cứu tất cả mọi người đang trong những cái mà bị ông Yên lừa dối quý vị phải thương tôi cổ vũ tôi để tôi có đủ niềm tin yêu để cống hiến cho đời đó là điều tôi mơ ước nếu quý vị không thương tôi cũng đừng xúc phạm tôi bởi vì tôi làm tất cả cho cộng đồng cho xã hội vợ chồng tôi không chia lợi nhuận cũng không sống cho mình nếu bản thân tôi nệm chọn cuộc sống nệm ấm chăn êm hạnh phúc nổi tiếng thì chắc chắn là phụ nữ Việt Nam này nhiều người sẽ ganh tị với tôi nhưng rõ ràng tôi bỏ đi những cái đời thường tôi dám sống cho cộng đồng cho xã hội cho những cái mảnh đời bất hạnh cho những cái khốn khó mà người dân còn khó khăn lắm vợ chồng tôi nguyện hết lòng để giúp đời đời giúp người thì quý vị phải biết rằng là đó là một sự hy sinh thật sự chúng tôi hy sinh cả những cái riêng tư để mà chia sẻ với cộng đồng xã hội quý vị nhìn thấy tôi rực rỡ nhìn thấy tôi hào quang nhưng quý vị có biết rằng có những lúc một mình tôi đau khổ một mình tôi ôm hết tất cả những cái điều khắc khoải vào lòng người lòng mình để rồi mong sao mang đến những điều tốt đẹp cho quý vị bởi vì tôi hiểu xung quanh tôi còn quá nhiều người khổ quá nhiều người cần sự giúp đỡ của tôi cho nên tôi luôn nỗ lực tôi luôn lấy niềm tin yêu từ quý vị cho nên quý vị hãy cổ vũ tôi thương tôi để tôi làm những điều tốt đẹp nhất đại nguyện mà tôi đã đại nguyện sống hết cuộc đời dành cho cộng đồng cho xã hội ạ à có một bình luận trên sóng trực tiếp cũng đặt câu hỏi cho trên cho Nguyễn Phương Hằng đó là chị Hằng cho em hỏi là ông cha ta thường có câu con gà ghét nhau tiếng gáy vậy chị có sợ khi mình liên tục phát ngôn trên mạng xã hội và làm quá thì có thêm người ghét và tìm cách hại chị hay không? Kính thưa quý vị, sống ở trên đời mà để được người ta khen mình một lời rất là khó. Bởi vì xã hội không ai có bổn phận phải thương mình hết. Đẹp hơn cũng đã có tội rồi. Giàu hơn lại càng có tội nhiều hơn nữa Nếu tôi được chồng tôi yêu tôi, cưng tôi Thì tôi lại có càng có tội nhiều hơn nữa nhưng cái đó không thể nào làm cho tôi gục ngã bởi vì quý vị đâu có biết rằng những cái đau khổ của tôi chỉ có trời biết đất biết lương tâm tôi biết đừng thấy tôi như vậy mà tưởng như vậy chưa chắc ai hạnh phúc hơn ai mà chưa chắc ai khổ hơn ai chỉ có người ở trong cuộc mới thấu được chuyện trong kẹt giống như quý vị từng nghe đó cho nên là quý vị phải hiểu một điều rằng là tất cả đều là sứ mạng mỗi người có một cái số phận hết rồi sinh ra đã có lập trình mang theo không phải tự nhiên tôi trở thành một bà chủ không phải tự nhiên tôi trở thành một người đàn bà thép như thế này không phải tự nhiên tôi trở thành người của công chúng tất cả là định mệnh hết không ai có thể tô son trét phấn vào mặt tôi được chỉ có tôi tự làm cho tôi đẹp chỉ có tôi tự làm cho tôi nở hoa cái đó là cái bổn phận của tôi tự làm cho cuộc đời tôi cho nên quý vị phải hiểu một điều cho tôi là tất cả những nỗ lực tôi và anh Dũng làm cái phần đời còn lại là cống hiến cho cộng đồng cho xã hội còn riêng bản thân vợ chồng tôi đến giờ phút này thì cũng đã lắm rồi trải qua bao nhiêu sóng gió bao nhiêu biến cố cuộc đời nhưng chúng tôi vẫn ở bên nhau chúng tôi vẫn một lòng hướng về cộng đồng về xã hội đó là gì đó là những điều chúng tôi đại nguyện chỉ mong quý vị cổ vũ là chúng tôi hạnh phúc rồi dạ vâng thưa bà à, trong thời gian qua có rất là nhiều người theo dõi trang cá nhân của bà, đặc biệt là khi sự thật về ông Võ Hoàng Yên được phơi bày um, đã lừa gạt sự tin tưởng của bà. Um, một số người thì cổ vũ ủng hộ bà vì bà dám nói lên sự thật không che đậy điều gì cả, nhưng mà bên cạnh đó có một số người thì lại cho rằng tại sao bà lại độc ác và tàn nhẫn đến như vậy. Bà có thể uh, chia sẻ bằng nghĩ sao về vấn đề này ạ? À? Tại sao gọi là độc ác? chính ông ấy đã độc ác với chính người lương thiện như tôi và anh Dũng và quý vị có từng biết rằng khi mà có con em bị bệnh tật mà đi chữa bệnh không bao giờ hết bệnh và quý vị phải đi chầu chật chờ đợi để mà gặp được một lương y thì không phải điều đơn giản đâu cho nên ai ai độc ác thì phải đợi pháp luật trả lời thay tôi bởi vì tôi không nhân danh điều gì để độc ác bởi vì tôi là người tôi và anh dũng là người trải thảm mời ông võ hoàng yên để cùng chúng tôi làm thiện nhưng có điều chúng tôi đã rất là sai lầm khi đã tin vào một con người không thiện tí nào cho nên là độc ác hay không độc ác thì phải đợi cơ quan pháp luật trả lời thay cho chúng tôi còn quý vị những người đã từng bị ông võ hoàng yên dẫn dắt như thế nào thì quý vị cũng hãy lên tiếng trả lời giúp tôi đó là sự công bằng tôi muốn đòi lại sự công bằng cho xã hội bởi vì nhân quả là nhãn tiền cho nên tôi đã từng nói rằng không có tòa án là bằng tòa án lương tâm và nhân quả là nhãn tiền. Cho nên tôi nói tất cả là vì cộng đồng xã hội, chứ nếu mà vì số tiền 200 tỷ, xin lỗi quý vị tôi bỏ ra được, tôi lấy lại được. Không khó tí nào hết. Nhưng tôi không phải vì điều đó, tôi vì cộng đồng. Rồi đây quý vị sẽ không còn mơ hồ về một thần y, một lương y, võ hoàng yên là có thật nữa. Đó là điều tôi hạnh phúc nhất. Thức tỉnh đi quý vị. À, một câu hỏi khá thú vị đến từ bạn Thương, thành phố Hồ Chí Minh. À, theo em được biết, ngoài Võ Hoàng Yên thì còn rất nhiều người mượn đạo, mượn danh nghĩa người tu hành để trục lợi và làm hại đến sức khỏe của nhiều người và tiền bạc. Vậy sau khi dẹp loạn ông Võ Hoàng Yên thì chỉ có thể lấy chính nghĩa loại bỏ thêm những thành phần trên không? Em xin cảm ơn chị. À, một chút nữa quý vị sẽ nghe anh Dũng chia sẻ là vì sao mà mình mau tin người ta nếu như mà nói về vấn đề tin tưởng nhau mà không có chiêu bài xin lỗi quý vị khó lắm nhưng mà họ dùng cái gì họ đánh vào cái gì họ đánh vào sự yếu đuối về tâm lý về sự à, mê tín mà quý vị có biết không ông võ hoàng yên từng nói với tôi là ổng là hoa đà tái thế và ổng là vua lý thái tổ được tái thế giúp cho dân việt nam và tôi cũng nói sâu với quý vị một điều rằng trước đây thì tôi đã từng cứu anh dũng tôi cũng từ trong cái mê tín đi ra mà cho nên khi ông võ hoàng yên ông nói thì tôi rất là buồn cười nhưng mà tôi muốn muốn muốn bắt cờ phải vô hang phải không quý vị cho nên ông nói với tôi như thế này nè quý vị ông có thể thương lượng được với thế giới bên kia tôi hỏi ổng là tại sao mà cái lúc cái người ta bị câm á quý vị mà ổng đến á ổng kéo lưỡi người ta mà chính tôi đã nghe cái đứa những cái đứa đó nó ú ớ và nó đếm một hai ba bốn năm cái này là sự thật cái này là sự thật đó quý vị thì ổng lại dựa vào cái đó đó ổng nói rằng ổng thương lượng được với cái thế giới thứ ba có nghĩa là ông nói về nghiệp quả của mỗi người nghiệp nặng quá nhưng mà quý vị phải nhớ một điều rằng khi cái gia đình nào có điều kiện á thì ổng lại tạo ra một cái như thế này nè để trục lợi có nghĩa là muốn cho cái đứa trẻ đó mà trả nghiệp thì phải cúng dường 5 tỷ 10 tỷ và hiện nay là có một nhân vật cúng tới 57 tỷ và chuyển khoản toàn bộ chứng từ vẫn còn nguyên họ sẽ ra trước công chúng để làm rõ việc này ông trục vào cái tâm linh ông nói rằng ông có thể thương lượng với một cái thế giới thứ ba mà quý vị có biết không cái người mà nói cho tôi cảm động nhất đó là mẹ võ hoàng yên nói rằng là ông yên có thể như là một thần thánh có thể nói chuyện được với cái cõi bên kia và thương lượng được cho nên khi ông yên xuất hiện thì những cái phong linh đó bỏ chạy cho nên cái người câm điếc đó nói được tôi tin đó quý vị mặc dù là tôi rất là tỉnh táo nhưng mà rõ ràng tôi thấy cái người đó bị câm nhưng mà sao là họ lại nói được họ lại nói được tôi rất là ngạc nhiên cho nên tôi tin và đặc biệt là ông võ hoàng mẹ ông võ hoàng yên nói rằng ông võ hoàng yên là thánh nhân là thần thánh có thể là biết được tất cả những cái gì à, về tương lai về tất cả những cái gì về quá khứ ở đây tôi nói ra thì chắc có nhiều người ngậm ngùi lắm vì đã giống như tôi đã từng tiếp xúc với gia đình ông Võ Hoàng Yên và đã từng bị ông Võ Hoàng Yên đưa vào một cái mê hồn trận là mê tín. Một cái bệnh nhân bước vào mà ông phán một câu là có 16 cái vong đi theo. Quý vị có tin không? Và ông nói rằng nếu thương lượng được 16 cái vong này thì phải cúng kiến. Cúng như thế nào để trục vong ra thì ông sẽ thương lượng được với một cái thế giới thứ ba đó để mà gọi là là là cho cái người đó là được coi như là bớt đi cái nghiệp còn khi mà chữa bệnh không được á thì ông nói là nghiệp nặng quá mà đa số chữa không được bệnh nặng quá là đa số là người nghèo cho nên khi tôi nói cái này ra trước công chúng thì tôi biết sẽ rất nhiều người ngậm ngùi có nhiều thì mất nhiều có ít thì mất ít chứ không phải là không có đâu còn cái câu chuyện mà ông yên bán vé là hoàn toàn sự thật 100% không hề có cái chuyện mà chữa miễn phí như là ông từng tuyên bố là chữa miễn phí đâu quý vị Tôi nói thật quý vị ở đây không biết quý vị đã, ở từng gặp ông Võ Hoàng Yên chưa? Nếu quý vị gặp, quý vị tin sái cổ và đặc biệt một điều là quý vị thần tượng và trân trọng vô cùng bởi vì ông ta có một cái vỏ bọc nói chuyện rất nhỏ nhẹ đi đứng rất cẩn thận và tiết kiệm từng lời nói và kiểm soát được mọi lời nói mọi hành vi của mình cho nên không phải riêng tôi mà tất cả quý vị bị nhầm là điều tất nhiên là bởi vì họ quá cao thủ họ quá bài bản họ bao bọc rất kỹ cho nên không biết trời xui đất khiến hay định mệnh gì mà khiến cho tôi ngày hôm nay phải lột trần cái sự thật này ra trước công chúng để rồi mọi người thức tỉnh và hình như là tôi nói thật với quý vị tôi nói rất công bằng tôi nói nếu ai đã từng được ông võ hoàng yên chữa bệnh câm điếc hết thì có thể lên tiếng à, giúp ông Võ Hoàng Yên bởi vì sao nếu ông Võ Hoàng Yên lừa tôi về tiền bạc thì tôi có thể nhờ pháp luật can thiệp nhưng nếu ở nước Việt Nam mình mà có một thần y giỏi thật sự chữa bệnh câm điếc thật sự thì đó là cái phước của chúng mình nhưng rõ ràng là mấy ngày nay chưa có một người nào lên tiếng nói rằng tôi đã được ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh câm điếc mà hết câm hết điếc. Đó là sự thật đó là một trong những cái mà quý vị phải hết sức thương tôi vì sự thật đã được lột trần ra một mảng rồi đó quý vị quý vị đồng ý với tôi không à, có một câu hỏi đứng về phía doanh nhân nguyễn phương hằng đó là thưa bà người đầy thông minh và nhạy bén như bà tại sao khi chuyển tiền bà không tìm đến nơi hoặc bà có thể cho nhân viên của mình điều tra trước khi mình chuyển tiền cho ông ấy à, Tức là vị khán giả này đang rất là sót cho số tiền mà do nhân Nguyễn Phương Hằng thường xuyên nhắc trên báo chí và đặt ra câu hỏi như vậy. Kính thưa quý vị, cái câu chuyện nó như thế này tôi mới gọi là cao thủ. Bởi vì khi mình sống ở trong cuộc đời này mình đã nguyện mình làm điều thiện thì đa số anh hùng trọng anh hùng khi tôi với anh Dũng gặp ông Võ Hoàng Yên thì tôi nghĩ đây là một cái cơ hội để chúng tôi cùng với ông Yên làm thiện thì ông nói với tôi rằng là ông đi chữa bệnh 14 năm không có lấy tiền của ai hết và ông đã không lo được cho bất cứ một người nào và ông đã xây biết bao nhiêu ngôi chùa và mỗi tháng ông phải nuôi 17 giường thuốc là cái số tiền của ông chi phí bỏ ra đó là phải gần một tỷ mấy hơn hàng có khi 2 tỷ có khi một tỷ mấy ông chăm sóc hết cho tất cả mọi người nhưng mà được một cái là ông khoe ông có tài sản sổ đỏ ông cả vali đó quý vị và ông nói rằng bây giờ ông thiếu nợ thì ông bị người ta đòi nợ thì khi người ta đòi nợ ông ông không có có thời gian vì bắt đi chữa bệnh cho nên là chưa có bán được cho nên là ông ông cần tôi giúp đỡ để rồi khi nào mà ông bán được á thì ông sẽ trả nhưng mà cái hay của ông là ông nói rằng là ông thế chấp sổ đỏ chứ ông không có mượn không nhưng mà tôi nói thật với quý vị một cái sai lầm tôi với anh Dũng là tôi với anh Dũng đã tin tưởng ổng xem ổng và đã cho con tôi làm con nuôi của ông để hy vọng rằng là ông sẽ truyền cái nghề chữa bệnh đó cho con chúng tôi cho nên chúng tôi rất trân trọng ổng đó là cái lỗ hổng mà chúng tôi chưa bao giờ đề nghị ổng phải viết một tờ giấy nợ hay là ổng phải giao cái sổ đỏ đó cho, cho chúng tôi đó là cái điều tử tế nhất mà tôi nghĩ rằng là chúng tôi là một trong những người danh nhân thật sự có tấm lòng thật sự chứ nếu mà nói về vấn đề sòng phẳng thì chuyện đó đối với chúng tôi không có khó gì cả thì ổng hay một cái nữa đó quý vị là ổng không nhận tiền tất cả từ chúng tôi ổng chỉ nhận những khoản tiền mà ổng bảo là ổng nợ ở bên nước ngoài á thì có một lần ngồi trên xe ổng cộng lơ 500 đô, 500 ngàn đô, 700 ngàn đô là bao nhiêu đó để chuyển đi ra nước ngoài Thì tôi chuyển cho ổng bằng tiền mặt Còn những cái tài khoản á, tôi kể lại cho quý vị nghe một lần nữa ổng cho tôi những cái tài khoản đó để trả nợ dùm cho ổng thì ổng thể hiện rằng là ổng quá thiện chí làm sao quý vị không tin được cái là trả thẳng cho, cho chủ nợ Mà trong cái nội dung tôi chuyển tiền đó Tôi cũng ghi rằng trả nợ thay cho ông Võ Hoàng Yên Là đều có chứng từ hết Chứ không phải là chuyển tiền không có nội dung Đó là một trong những cái mà ông Yên Không thể nào chối cãi được trên à, công chúng và không trói cãi được với cơ quan pháp luật và quý vị có biết không cái ông đầu tiên mà tôi phát hiện được á mà ông yên nói với tôi là chủ nợ đó là ông già vợ ông già vợ ông yên là sau đó tôi mới truy ra là cả một tập đoàn lừa đảo là toàn là người nhà ông yên học trò ông yên và cái cái nữa mà bị ổi nhất tôi tôi mới vừa biết ra sau này nữa đó là một cái khoản tiền khoảng hơn 400 triệu mà tôi chuyển cái nội dung là chuyển trả tiền mua tượng mà trong cái đó không cái biết bức, bức tượng đó nhiều người nói với tôi là ai cũng mua tượng và chuyển tiền đi khắp nơi do ông yên chỉ định có nghĩa là một bức tượng mà có thể hai ba chục người mua tiền vào tài khoản cá nhân ổng học trò ổng vào tất cả thì có phải là bị lừa không quý vị lừa quá cao thủ luôn nếu mà quý vị nói là chuyển vào tài khoản ổng thì quý vị có thể nghi ngờ thầy mua bức tượng này bây giờ thầy thiếu tiền thì mình mình muốn làm thiện mình muốn dân hiến thì mình chuyển khoản đi thì sau này tôi mới biết ra là một cái tập đoàn này quá siêu luôn siêu không thể tưởng tượng được tất cả những cái gì tôi nói đều có bằng chứng hết vì nội dung chuyển tiền trả tượng tôi cũng có lưu lại Và quý vị biết có một điều là có ba lần tôi chuyển tiền mà tôi cũng không nhớ là ai Nhưng khi tôi giật mình ra là em rể của ổng Ba lần chuyển tiền đi trả nợ cho em rể của ổng Mà tôi cũng không nói thật với quý vị Công việc nhiều quá tôi cũng không có suy nghĩ Cho nên tôi đã thỏa thuận cho ổng mượn rồi Thì ổng nói sao tôi nghe vậy và khi tôi phát hiện ra là một nhóm không quá 20 người chỉ lòng vòng lòng vòng đó thôi khi làm ra sổ đỏ sổ đất rồi đó thì tôi mới giật mình ra là tại sao những cái người mà ông nói chủ nợ mà toàn là những học trò của ổng không một cái người học trò của ổng lừa tôi hai ba lần thì quý vị nghĩ ổng cao thủ tới mức nào mà toàn là những người tôi không quen biết những người chỉ đưa cái tên là tôi chuyển đi thôi cho nên tôi nói trời xui đất khiến hay là tôi là khắc tinh của ông võ hoàng yên tôi không biết nhưng mà rõ ràng là tôi bóc không còn chỗ nào để chối hết và tôi nói đâu là chính xác đó không thể chối cãi được với tôi riêng nguyễn phương hằng tôi nói là đúng kể cả ra cơ quan pháp luật và ngay cả ông yên tôi đã cảnh cáo ông nhiều lần tôi tử tế chứ không phải tôi ngu ngốc đừng có lừa gạt tôi tôi nói ông rất nhiều lần ông rất tự tin vì ông nghĩ rằng là khi chúng tôi mang con à, cho ông làm cha nuôi thì chúng tôi sẽ không làm một cái điều gì nguy hại đến ổng hoặc là tổn thương đến ổng hoặc là chúng tôi cho ổng mượn tiền mà tôi không vui tôi đòi lại ổng sẽ trả nhưng không ngờ rằng tôi biết được cái tổ chức này buộc tôi phải đưa ổng ra trước công chúng bởi vì tôi nghe râm ran rất là nhiều nhưng mà đến ngày hôm nay là kính thưa quý vị tôi không bao giờ sai một chút nào tôi sống ân tình ân nghĩa chứ tôi không để ân hận cho nên ngày hôm nay tất cả những gì tôi làm Trước tiên là tôi muốn đòi lại sự thật Thứ hai nữa là tôi đem tất cả những cái hành vi của ổng Cho tất cả những người đã từng là nạn nhân của ổng Biết được trên đời này không bao giờ có một võ hoàng yên tử tế Đó là lời nói danh dự của bà Nguyễn Phương Hằng à, Và thưa cô, trên uh, trên cộng đồng mạng có những câu hỏi là Kể từ thời điểm cô chính thức đăng những thông tin và phanh phui ra sự việc này thì họ rất tò mò không biết phản ứng của ông Yên sau khi biết cô đã đưa những thông tin đó trên mạng xã hội và khi thấy dư luận đảo hoàn toàn chiều hướng ủng hộ cô hầu như là 99% thì họ rất tò mò không biết là kể từ đó đến thời điểm này thì ông Yên đã làm việc với cô hoặc là làm việc với những trợ lý của cô như thế nào và thái độ của ông Yên như thế nào? Quý vị, quý vị có biết rằng là ông Võ Hoàng Yên là một người không bao giờ nóng giận và suốt một tháng trời ông Yên không liên lạc được với vợ chồng tôi Thậm chí là đến tận nhà chúng tôi không tiếp Nhưng mà nói gì thì nói Cái hôm chúng tôi đi đến cái tịnh độ cư sĩ á Tôi vẫn còn hy vọng là ông ấy biết lỗi Nhưng không ngờ ông ấy mang thừa phát lại Mang cả luật sư đến áp đảo chúng tôi Ông ấy cắt ngay cái ân tình tại nơi đó Mà miệng thì nói rằng là nếu em có nếu tôi có sai gì thằng em khờ dại này Xin lỗi quý vị Cái người luật sư mà đi theo ông Yên đã từng cùng với ông Yên lấy biết bao nhiêu tài sản của người ta rồi Họ là một tập đoàn chứ không có đơn giản Nếu tôi nói sai ông Trí sẽ thưa tôi ra, công, ra, ra pháp luật Nhưng họ là một tập đoàn vô tình Tôi biết tất cả những sự thật quý vị thử xem nếu một người lương thiện có thiện chí thì đâu có đi ra với luật sư mà thừa phát lại mà cái nơi đó không phải là nơi để nói chuyện về luật sư cái nơi đó là nơi người ta tu hành người ta phát thuốc miễn phí mang thừa phát lại mang báo chí mang cả luật sư đến áp đảo tôi nếu quý vị là tôi quý vị có nhịn được như tôi không máu nó lên tới não tôi nhận rất là hay nhưng mà đứng lên áp đảo tôi tôi sơi luôn và câu nói nó bây giờ thành trend rồi đó quý vị Tôi soi luôn bởi vì cái mức độ nhẫn, nhẫn của tôi nó tới đó thôi Nếu mà một người bình thường á Không làm lại đâu Vừa ăn cướp, vừa la làng, vừa áp đảo Vừa có cả giang hồ nữa Một người bình thường làm lại không quý vị Không bao giờ Hiểu biết luật pháp, hiểu biết tất cả mọi thứ Để cướp tài sản người ta thì không phải là tầm thường tất cả đều trở thành dân sự hết với ông Võ Hoàng Yên Nhưng mà tôi nói một điều lưới trời lòng lộng nhân quả nhãn tiền Tất cả những gì ông gieo ông phải trả Và cái niềm tin tôi tôi lấy lại cho cộng đồng là đó là cái điều tôi mong muốn nhất Chứ không phải là tiền Sự thật đó quý vị Hôm nay tôi nói tất cả với quý vị là bằng trái tim tôi Có nhiều người nói là sao bà Nguyễn Phương Hằng uh, dữ quá tôi nói thật quý vị nếu mà không có bản lĩnh như tôi không thép như tôi thì tôi đâu có làm bà chủ được phải không quý vị đúng không quý vị và người ta thường nói một câu là đi với bụt thì mặc áo cà sa thì đi với ma phải mặc áo giấy nếu tôi nhu nhược thì làm sao tôi quật được ông yên nếu tôi nhu nhược làm sao tôi bóc được trần ông ông võ hoàng yên để mà ngày hôm nay quý vị ngồi đây vì thương mến tôi quý vị lặn lội xa xôi đến đây để nghe những gì tôi nói và quý vị thấy tôi quá đẹp phải không quý vị À, và khi nói về sự nhẫn nhịn thì cũng có một khán giả đặt ra một cái thắc mắc là à, có phải thời điểm bà Nguyễn Phương Hằng phát hiện những chiêu trò của ông Yên, bà đã dùng tất cả những sự nhẫn nhịn có được của mình để âm thầm theo dõi, âm thầm thu thập chứng cứ và tìm hiểu cách thức ông Yên lừa gạt mọi người. Bởi vì khi mà sự việc nổ ra chỉ 1 đến 2 ngày, hầu như là bà Nguyễn Phương Hằng đã nắm trong tay tất cả thông tin, tất cả bằng chứng và kể vanh vách tất cả những chiêu trò lừa gạt của máy vậy thì có phải bằng sự nhẫn nhịn đó bà biết mình đang đối đầu với ai mưu cao cỡ nào nên bà đã âm thầm thu thập đủ rồi mới bắt đầu công bố với công chúng hay không bữa nay à, nhân ngày 8 tháng 3 là ngày phụ nữ vùng lên cho nên quý vị cho tôi nói xấu anh Dũng chút nha Bữa nay tôi có nói xấu anh Dũng Anh Dũng cũng không làm gì tôi đâu Bữa nay là ngày 8 tháng 3 là ngày phụ nữ Thì quý vị có biết không Vợ chồng tôi cắn rắn nhau nhiều lắm vì anh Dũng là rất là khó chịu khi mà anh Dũng thấy tôi bị lợi dụng anh Dũng xót xa khi mà thấy tôi à, đã hết lòng vì gia đình ông Yên nhưng mà quý vị ơi đó là một trong những cái tôi nhận để tôi tìm ra sự thật chồng tôi luôn đúng với tư cách một người chồng là chồng tôi đúng bởi vì là một người chồng phải bảo vệ vợ mình theo anh Dũng á nó lừa nó không tốt dục nó đi không chơi với nó không giao du với nó nữa nhưng nếu mà tôi làm điều đó thì tôi đâu phải bà Nguyễn Phương Hằng phải không quý vị cho nên nó một lần nữa đó là em cảm ơn anh đã thương em đã xót xa cho em nhưng anh hiểu một điều là đây là sứ mạng của em cho nên có những lúc đó, em gàn anh, em cãi anh không phải là vì cho bản thân em Mà ngày hôm nay em mang được tất cả sự thật cho cộng đồng Tối nay phải thưởng nha <laughs> Nụ hoa mà kỳ súng á không có nụ hoa thì có nụ hôn ok quý vị cho nên quý vị ơi trời sanh ra tôi á, một con người kiên định tôi yêu chồng tôi trân trọng chồng nhưng tôi có cái ý kiến của tôi tôi có cái chánh kiến của tôi nếu tôi người đàn bà bình thường thì tôi đã không lội ngược dòng ngược gió cách đây 15 năm gọi là mỹ nhân cứu anh hùng đó quý vị thêm một lần nữa tôi lại lội ngược dòng ngược gió lại lột trần ra sự thật một lần nữa có những lúc mà vợ chồng tôi anh dũng anh khó chịu khi mà anh thấy tôi bị lợi dụng anh khó chịu khi mà anh thấy tôi giống như là bị người ta coi như là lấn lướt tôi nhưng mà anh dũng chưa hiểu tôi và anh dũng bây giờ thì hiểu tôi là đã sứ mạng rồi cho nên là gần đây thì gần như là anh dũng còn biết nhiều cái điều mà tôi chưa từng nói với anh dũng nhưng mà bây giờ anh dũng hiểu rồi thì anh dũng phải bù đắp cho tôi quý vị đồng ý không quý vị không vào hang sao bắt được cọp quý vị đúng không cho nên là tôi nói thật lòng với quý vị rằng là tôi rất lẻ loi nhưng bây giờ rõ ràng là quý vị yêu mến tôi quý vị thương tôi tin tưởng tôi từ đây về sau tôi đâu có lẻ loi nữa phải không quý vị à, thưa bà có một câu hỏi à, khá nhạy cảm À, tuy nhiên à, như lời hứa của doanh nhân Nguyễn Phương Hằng thì ngày hôm nay bà sẽ giải đáp tất cả những câu hỏi và không né tránh bất cứ một câu hỏi nào. À, tuy nhiên đối với tôi câu hỏi này cũng khá là vui Cô Hằng có tin chuyện bùa ngải hay không? Và cô có sợ ông Yên trong bóng tối sẽ sử dụng bùa ngải để hại cô và chú Dũng hay không? Bởi vì con đang rất lo sợ vì con quá yêu quý cô chú. Và cô có nghĩ lúc trước thực sự ông Yên đã dùng bùa ngải để xui khiến cô chuyển khoản cho ông ấy như vậy không? Con chúc cô nhiều sức khỏe và luôn đẹp. Ngày xưa đó quý vị, người ta từng đồn rằng là bà Hằng chơi bùa để dụ ông Quỳnh Quy Dũng nhưng mà chắc ông dũng chơi bùa vụ bà hằng đó quý vị tại vì bà hằng quá là xinh đẹp phải không quý vị cho nên á cho nên tôi nói thật lòng tôi đã từng là nạn nhân của thị phi rồi thì á, cho nên là đừng có nói cái chuyện bùa ngải thì tôi hoàn toàn không có tin nhưng mà tôi tin là cái sự dẫn dắt về tâm linh thì có chứ còn bùa ngải thì tôi không biết nhưng mà nhiều người đã từng nói là tôi bỏ bùa ông dũng à, tôi đâu có đẹp đẽ gì đâu bà hằng đâu có đẹp nhưng mà độc lắm đó quý vị phải không quý vị rất là độc chứ quý đẹp thì nhiều nha độc thì rất lớn cho nên là tôi đã từng là nạn nhân của thị phi nói tôi bỏ bùa ông dũng rồi gạt gẫm ông dũng rồi đủ thứ lời thị phi nhưng mà cô vẫn tin một điều nhân quả bởi vì ông trời không bao giờ chiều những con người mà không có lương tâm cho nên là cái phước của ổng được 14 năm Tới năm thứ 15 thì phải dừng lại Và tất cả những gì ổng gieo rồi ổng phải gặt thôi Khi tôi nói thật với quý vị nha Nếu như mà tôi là một người à, không tốt Tôi ăn cướp, ăn trộm, tôi đi lừa đảo Nhưng khi tôi gặp một người tử tế Chắc chắn tôi quay đầu Còn đây nó thuộc về bản chất Cho nên họ không bao giờ quay đầu Mà khi mà họ được lên tới đỉnh cao Được nhiều người quan nghênh á thì họ ngủ quên trên chiến thắng và họ cái bản ngã của họ đã giết họ chết gọi là tham thì thâm thật chứ quý vị á gặp được ông võ hoàng yên á có người cảm giác như là gặp thần thánh mơ ước được gặp ông võ hoàng yên dù một lần nhưng mà tôi xin chúc mừng những người chưa từng gặp ông võ hoàng yên <laughs> Vâng và Kim Linh xin được ờ, quay lại cuộc chiến giữa ờ, ông Võ Hoàng Yên và doanh nhân Nguyễn Phương Hằng à, khi mà bà biết được sự thật về người mà bà tin tưởng rằng bà nghĩ rằng ông ấy sẽ đồng hành cùng bà trong tất cả những hoạt động thiện nguyện để giúp đời giúp người nhưng mà sự thật thì quá phủ phàng và sau tất cả thì bà cảm thấy mình đã được gì và mất gì ạ à? quý vị ơi tôi thật sự ra thì cái tôi mất là niềm tin nhưng mà cái tôi được là được cho cộng đồng đem tới cho tất cả mọi người thức tỉnh về ông Võ Hoàng Yên Tôi được phải không quý vị Được quý vị thương tôi, tin tôi Là cái tôi được Cái mất là mất niềm tin nhưng không sao Bây giờ tôi cảm thấy tôi hạnh phúc khi mà Tôi đã làm được một cái điều mà không phải người phụ nữ nào cũng đủ can đảm, đủ uh, phi thường để làm được cái chuyện này thì tôi xem đây là sứ mạng trong cuộc đời của một người phụ nữ mà hai lần ngược dòng ngược gió mà để làm những cái chuyện như thế này một lần thì tôi bị tai tiếng là vì uh, uh, cứu anh Quỳnh Vi Dũng và một lần nữa tôi được thêm quý vị thương mến tôi một lần nổi tiếng vì thị phi và một lần nổi tiếng vì chính nghĩa thì tôi thấy đây là một sự công bằng mà trời Phật đã sắp xếp cho tôi phải không quý vị à, có một câu hỏi là trên sóng trực tiếp à, đó là theo như vị khán giả này được biết thì à, trong xã hội Việt Nam cũng như trên thế giới có rất nhiều người à, được gắn mát là đại gia hay là những người rất giàu, thậm chí là siêu giàu. Nhưng theo quan điểm của người này thì lần đầu tiên họ gặp được một cặp đôi vợ chồng và cũng là cặp đôi doanh nhân à, rất lạ, dùng từ lạ bởi vì có thể nói là ở cô chú không có một mô típ nào về mặt hình ảnh được xây dựng giống với những người giàu có khác như vậy thì khi lên cộng đồng chia sẻ những điều rất thật, rất gần gũi, thậm chí là làm một điều mà có vẻ có lẽ như là chưa ai từng làm ở Việt Nam đó là sẵn sàng đăng Facebook để mời tất cả những người yêu quý mình đến bữa tiệc ngày hôm nay. Vậy thì bà Nguyễn Phương Hằng có cảm thấy là mình khác biệt và cảm thấy rất là hạnh phúc vì được là chính mình và được công chúng chấp nhận yêu quý hay không? Kính thưa quý vị, vốn sống của tôi là những khổ đau cho nên tôi hiểu được cái giá trị của hạnh phúc và giá trị của khổ đau tôi đã hiểu được tất cả những cái cảm giác của quý vị khi mà bị bị ai đánh lừa và cái nỗi đau buồn khi mà có con bệnh tật chính vì cái lẽ đó mà tôi đã làm được cái quỹ mổ tim hằng hữu vì tôi thấu hiểu tôi cảm thông tôi trải nghiệm cho nên tôi đã nguyện sống vì cộng đồng cho nên chính cái điều đó mà tôi làm hết tất cả quý vị có biết một đêm tôi ngủ có hai ba tiếng đồng hồ thế là sự thật nhưng mà có một điều là quý vị thấy không tôi vẫn thần thái vẫn xinh đẹp bởi vì cái khí phách trong con người tôi nó mãnh liệt lắm tôi là một người phụ nữ sống có khí chất có thể tôi không đẹp nhưng tôi có bản lĩnh của riêng tôi và tôi muốn đem tất cả những gì công bằng nhất đến cho mọi người mặc dù tôi nhỏ bé nhưng mà cái gan tôi lớn lắm chính vì cái gan tôi lớn đó mà tôi làm lên nhiều cái câu chuyện từ tầm thường trở thành phi thường quý vị có biết rằng tôi đã dám làm những điều không có một người phụ nữ nào dám có thể là số phận của tôi định mệnh của tôi hoặc là tôi đã sinh ra để trợ giúp cho anh quỳnh quy dũng cũng chừng nhưng mà đến giờ phút này tôi hạnh phúc nhất là tôi có quý vị luôn ở bên tôi tin tưởng tôi ủng hộ tôi là tôi thấy hạnh phúc rồi thưa bà, nếu không phải bà là người trực tiếp bị ông Yên lợi dụng lừa gạt, uh, nếu không phải bà mà là một người bạn của bà, thì bà có dám nói lên sự thật, đưa sự thật ra ánh sáng không ạ? À? Em hỏi câu hỏi này thì kính thưa quý vị, trưa nay trên đường đi thì tôi cũng đã suy nghĩ nhưng mà tôi định không muốn nói, nhưng mà tôi phải nói là có những người kết bạn với tôi trên Facebook thì có một cái em trai đó tên là Tuấn là cầu thủ đá banh ở dưới Đồng Tháp đá rất là giỏi và làm tài xế cho một giám đốc uh, ngân hàng ở trên Bình Dương thì em đó vô tình là bị đột quỵ và đi không được cho nên kết bạn với tôi nói với tôi rằng là chị quen biết ông võ hoàng yên chị cố gắng giúp em kết nối với ông võ hoàng yên để mà em được một lần chữa bệnh và một cô bạn cũng bạn kết nối với tôi trên facebook ở Cần Thơ Thì tôi mới hẹn hai người đấy đến nhà ông Võ Hoàng Yên để chữa bệnh Và hai người ấy đã gặp nhau tại nhà ông Võ Hoàng Yên Thì khi mà tôi đăng cái câu chuyện này lên thì em ấy mới chia sẻ với tôi rằng là khi ông Yên đưa 10 thang thuốc, ông Yên lấy một triệu rưỡi là vì em ấy quá nghèo. Còn cái người bạn của tôi á, thì đưa 10 triệu ông Yên không nhận, ông Yên nói chuyển vào tài khoản và ông Yên cho số tài khoản để mà chuyển vào thì khi mà em ấy chia sẻ qua Facebook với tôi thì tôi rất là sốc là bởi vì đây là những người bạn của tôi mà ông ấy cũng không tha nữa quý vị thì khi mà tôi tôi bất ngờ như vậy thì em ấy lại nhắn tiếp một tin là cầu thủ Quỳnh Đức cầu thủ đá banh Quỳnh Đức á, là cái người mà đi theo hỗ trợ trong võ hoàng Yên đã gọi điện thoại và chửi em xối xả đưa câu chuyện lên lung tung và em ấy đã nói với tôi chuyển nguyên một tin nhắn cho tôi là cầu thủ Quỳnh Đức đã thay mặt ông Nguyên dằn mặt luôn cái em đó tên Tuấn và quý vị biết không hai người này là bạn của tôi mà ông ấy cũng không buông tha tham tiền tới cái mức mà đưa tài khoản cho chuyển vào là chỉ 10 thang thuốc mà lấy luôn triệu rưỡi thì rõ ràng làm sao có chuyện mà chữa bệnh miễn phí được phải không quý vị và gần đây quý vị biết rằng là ông Yên đã tự nhận tại à, tịnh độ cư sĩ là Ông Yên đi quyên góp bản thân một mình chứ không hề có một cái tổ chức nào kêu ông quyên góp Vậy thì 14 năm nay ông đã quyên góp được bao nhiêu tiền và tiền đấy làm gì? Quý vị thử nghĩ mà xem Và cái cái quan trọng nhất đó quý vị ơi tôi nói á Ông Yên không chết vì 200 tỷ mà chết vì 8 tỷ 2 Là tham tới cái mất và tiền đi cứu trợ cũng ăn luôn Và vừa rồi phóng viên báo chí đã làm rõ ra Số tiền trên lệch quá là tàn nhẫn Tôi dám nói với quý vị rằng là ông Võ Hoàng Yên lừa đảo Riêng bản thân tôi tuyên bố là lừa đảo bởi vì Cái số tiền tôi đưa cho ông Võ Hoàng Yên không thực hiện đúng mục đích Còn cái chuyện mà pháp luật sẽ kết tội ông Võ Hoàng Yên là một chuyện khác Nhưng Nguyễn Phương Hằng tôi khẳng định Võ Hoàng Yên là một tên lừa đảo Lừa chính tôi Tiền tôi chuyển vào mua vật tư không có một cục gạch Tiền tôi chuyển vào để đi cứu trợ Hoàn toàn là Mỹ có đi có mua nhưng mà mua không đúng số lượng và toàn bộ cái sự việc đã được phóng viên lột trần ra là do chủ tịch ở các nơi họ khẳng định rằng hoàn toàn gần như là đi để cho có riêng tôi tuyên bố võ hoàng yên lừa đảo nếu tôi nói sai pháp luật nếu tôi nói sai ông võ hoàng yên có thể kiện tôi là bà hằng vu khống còn mọi thứ là để cho pháp luật kết luận nhưng riêng tôi tuyên bố Võ Hoàng Y lừa đảo Ông không chết vì 200 tỷ Ông chết đúng 8 tỷ 2 Quý vị khen tôi đi Nếu tôi không tiếp tục dấn thân Nếu tôi không tiếp tục cái cuộc chơi này Mà tôi bỏ cuộc khi mà tôi phát hiện ra Ông là người lừa đảo Thì ngày hôm nay sẽ không bao giờ ai biết Võ Hoàng Yên là ai Võ Hoàng Yên mãi mãi nằm trong ngoặc kép Đó là sự thật Có thể là khắc tinh cho nên tôi nói quý vị tôi học ít lắm nhưng có điều tôi hiểu biết có thể là trời cho tôi một cái sự thông minh nhất định nào đó khi tôi nói một cái gì ra tôi chịu trách nhiệm và khi tôi đã nói một điều gì ra là danh dự của tôi là thương hiệu của tôi và tất cả những gì tôi xây dựng được là sự thật cho nên quý vị tôi hứa là tôi không phụ lòng quý vị bởi vì mỗi một lời tôi viết trên công chúng mà không đúng sự thật thì chẳng khác nào tôi tác thai vào mặt tôi nhưng tôi không phải loại đó cho nên quý vị đã yên tâm tin tôi thì cứ tiếp tục tin tôi tôi sẽ lục trần sự thật ra nhiều hơn cho quý vị thấy rằng là nó tinh vi tới mức nào sau một lần như tôi tìm hiểu được á thì tôi càng sợ thêm sau một khi tôi hiểu ra được tôi chia sẻ được với những người đã từng bị ông ấy lừa tôi lại càng kinh sợ thêm và tôi thấy rằng tôi làm việc này rất là chính nghĩa Kính thưa quý vị, một lần nữa tôi cảm ơn tất cả mọi người đã tin tôi, đã nghe tôi nói và ủng hộ tôi. Đây là một trong những cái bài học mà chúng ta học và còn học nữa về vấn đề mê tín. Thì một chút nữa đây anh Dũng sẽ chia sẻ với quý vị sâu hơn về những cái điều mà mà anh Dũng và tôi đã trải nghiệm trong cái cuộc đời này. À, kính thưa quý vị, trước khi đến với những chia sẻ của doanh nhân Huỳnh Uy Dũng trên sân khấu trong phần thứ hai à, và trước khi đến với tiệc nhẹ T-Fresh thì à, vừa nãy doanh nhân Nguyễn Phương Hằng có nói đây là một bài học mà chúng ta sẽ còn học nhiều và sẽ còn học mãi như vậy thì với một lòng tin đã sụp đổ lớn đến như vậy và bà đã từng so sánh đó là sự sụp đổ lòng tin lớn thứ hai và một biến cố lớn thứ hai trong cuộc đời như vậy thì liệu rằng sau này nếu như bà gặp được những người thực sự có mưu cầu làm việc thiện cùng với bà và ông Dũng thì liệu rằng lúc đó bà có đủ niềm tin để tin tưởng một lần nữa hay không thôi thì việc ai nấy làm <laughs> tôi thật sự ra là tôi sụp đổ quý vị ơi nói thật với quý vị á bây giờ quý vị chỉ nghe nguyễn phương hằng tôi nói những cái chuyện là đã rõ rồi nhưng mà còn những cái chuyện rất là đau lòng khác nữa à, quý vị có biết không họ là những con người thật sự là rất là tàn nhẫn họ đánh vào tình thương của tôi và lòng tin của tôi và vào có những cái group mà tôi cảm giác giống như là tôi moi cả đồng tiền cuối cùng của mình để đưa cho họ bởi vì tôi nghĩ rằng tôi có điều kiện tôi có phương tiện tôi còn xoay sở được còn họ đóng những cái vai mà nghèo khổ tới tận cùng họ giống như là sắp cho nên bây giờ tôi nghĩ lại trời ơi sao mà họ nhẫn tâm tới cái mức mà họ có thể làm cái điều đó đối với tôi tôi cảm thấy là có khi tôi cảm thấy là đây cũng là một cái thử thách có tôi có đi đến cùng hay không hay là họ đã lợi dụng tôi triệt để để rồi ngày hôm nay tôi với họ phải ra công chúng hai người cùng đi thiện nhưng mà rõ ràng tôi làm thiện thật đó quý vị còn họ là hoàn toàn là lừa đảo họ lừa đảo rất tàn nhẫn rất tinh vi và họ có bài bản và họ phải nói rằng một điều chắc chỉ có tôi với anh Quỳnh Quy Dũng chứ nếu không thì mãi mãi không ai có thể làm được vì vì họ quá thông minh quá bài bản nhưng mà rõ ràng là ông trời không chiều lòng họ cho nên ngày hôm nay buộc tôi phải ngồi đây để hầu chuyện với quý vị ạ à. à, thưa quý vị hiện tại chúng tôi đang nhận được à, rất nhiều những câu hỏi tuy nhiên đối với những câu hỏi có trùng lập nội dung thì chúng tôi sẽ lựa chọn câu hỏi hay nhất để gửi đến doanh nhân Nguyễn Phương Hằng bởi vì có quá nhiều câu hỏi và bên cạnh đó cũng có rất nhiều những lời chúc à, đến từ sóng trực tiếp đến từ khu nhà hàng Đông Nam đối diện và các cầu truyền hình đang theo dõi và chúng tôi cũng thay mặt ban tổ chức xin gửi đến quý vị lời cảm ơn chân thành nhất